đang ở một nơi rất xa nơi không có khói bụi thành phố ở một nơi đẹp như mơ trên cao em êm mây trắng bay lặng nhìn biển rộng sông vô cuộc đời tôi là những chuyến đi dài vượt suối đá vượt núi dốc dù tranh vênh có giá gì có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ đang ở đó chờ tôi người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên giờ mới gặp anh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi chào người bạn mới từng chặng đường dài mà ta qua giờ ngồi một mình lại thấy nhớ ngày ngày mặt trời rạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ kỷ niệm quý giá để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà đi thật xa để trở về đi thật xa để trở về có một nơi để trở về đi đi để trở về đi thật xa để trở về đi thật xa để trở về có một nơi để trở về đi đi để trở về một nơi rất xa nơi không có khói bụi thành phố ở một nơi đẹp như mơ trên cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biển rộng sông vỗ oh, oh. cuộc đời tôi là những chuyến đi dài vượt suối đá vượt núi dâu dù tranh vênh có xa gì có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ đang ở đó chờ tôi người xung quanh ở nơi đây thật sẽ mến dẫu mới gặp anh mắt lấp lánh yên hòa chào tôi chào người bạn mới từng chặng đường dài mà ta qua giờ ngồi một mình lại thấy nhớ ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà đi thật xa để trở về đi thật xa để trở về có một nơi để trở về đi đi để trở về đi thật xa để trở về đi thật xa để trở về có một nơi để trở về đi đi để trở về đời thật đẹp khi được đi một nơi xa xôi rộng lớn nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi điều kỳ diệu là con người ta đi xa để trưởng thành hơn không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình từng chặng đường dài mà ta qua giờ ngồi một mình lại thấy nhớ dài dặn người vươn vâng cao lên từ trên mái nhà từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà ta đi xa để trở về